Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Mến chào mọi người đã quay lại với kênh Nhân Lý chúng tôi Hôm nay ờ, kênh Nhân Lý chúng tôi đang có mặt tại ờ, cảng cá của bãi biển Bình Nòm Hôm nay đi xuống ờ, một buổi chiều đẹp trời đi xuống biển dạo mát thôi Chiều, chiều mát đấy vừa chế chế con chế cái gì vô ta đây hôm nay có cá vừa mới ờ, đánh vào có mọi người đang ờ, đang ờ, đang lựa cá phân loại phân loại cá này ủa có cá liệt nè cái tôi mà cái tôi mà có nè cái liệt nè cái liệt wow, cái liệt này mà mua về nấu khế nữa thôi y xì luôn á rồi chú thân cái liệt này làm gì ngon chú thân ừ, cái, chua. cái liệt làm gì ngon cái nấu chua mày có siêu mày bầm nấu chua y xì ồ cái đây là nấu canh chua là ngon lắm mọi người luôn đây cái cồng trắng cá rất là đẹp cá rất là đẹp cái này làm gỏi đường ngon đúng không ừ có cá cồng trắng cá cồng trắng nè tuyệt vời ờ, tao nắm đi cái hồng trắng nè đây mấy em đang uh, thấy được những con cá công trắng tại uh, tại cạn cá này đây ở chợ xin lắm nè hai uh, hai ông này giống như hai ông rổ xuống uh, chạy giá cá mọi người cái này mua vừa làm bở ngon này mọi người ờ cá con trắng là dân làng trài là ăn cá con trắng là, là ăn là luôn ngon nhất á con trắng là tiếng là ok nè là ngon nhất luôn á tuyệt vời luôn á cá con trắng nè mọi người <laughs> cá cá con trắng nè rất là đẹp à, à. ờ, cá con trắng bán sao con mình ăn ký hay sao ạ bán à, ký bao nhiêu ký chục một ký nhưng mà một ký là mấy con bán à, dân dân lý không à, giảm rồi để cho xin cớt được không về dạ. làm món cá gọi cá công trắng đi để giờ thôi mua mình mua đi bao nhiêu bao nhiêu ký bao nhiêu cái này cũng rẻ tiền đó mà cái đây dạ. cái đây mới rẻ nè cái đây là hai chục ký nè ờ cái cái cái liệt cái liệt trắng kia là hai nó dẫn cho cái con này bốn bốn năm ngàn bốn chục ngàn thôi à không sáu chục ngàn chú cá con trắng ăn gọi ngon chú Ui, còn tức là nhà hàng mà tối ăn là từng tặng cái đấy không à? dạ nhà hàng á ăn cái đấy không chứ còn chưa hố non chảy bộ lắm ăn kèm với uh, uh, rau sống rồi ha cuốn bánh tráng ha dạ ngon lắm nó mấy cháu nó chuyện mấy mới đưa bên trên Dạ, một uh, người dân uh, địa phương ở tại Nhân Lý cho hay là gỏi cá công trắng ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ lựa từng con cá này để về làm một cái món cho mọi người cùng xem nha Hôm thứ anh Đây con cá chú đã hướng dẫn đây để làm ra Đơn giản nhanh chóng à, Cô đi chồng con lên à, đầu á Đó à. Rồi, dứt đầu, phải không? Dạ, ngắt cái đầu Rồi, dứt đầu này tích Nào đâu? Ừ đâu tìm tích gì đâu nó vẽ mà còn phải chua chồng ấy rồi chua, chua chồng hay chúa chồng <laughs> hết nghe cho rõ nha lý là nghe rồi kêu kêu một kéo chủ ờ, kéo cái đuôi ra hả kéo cái đuôi nhiều lắm dạ. con đây chú ờ, này mới vừa hướng dẫn để xử lý con cá cho nên anh chóng dạ. cái nhỏ nằm lột lại rồi được rồi coi như đây chưa? Đỡ con đàn vèo ve bên tao thấy chưa? Rồi, thấy, thấy kim rồi, đây. Giờ con ký bao nhiêu ký đây? Dạ, Lựa được bao nhiêu ký? Ký tung, Một ký tung. À, 60 ngàn ký. Hồi lên nó 80 ngàn nè. Đó mấy ngàn lấy 80 ngàn. Còn lấy 70 ấy. Ờ, có còn còn nó chưa lấy. Còn lấy 50 ấy. Đây chị em ờ, thanh niên không sao giấy tờ. Ba luôn, ba luôn. Ba luôn. Nhà vua là phải bán chục vậy á. Nó tiền phải chứ. Nhà vua bán 70 của bác. Ơi, mấy anh em uh, mua được cá rồi Bây giờ về chế biến cái món gỏi cá thôi cá đơn được đem về được uh, chế biến lại làm sạch lấy kéo uh, lấy kéo các uh, các uh, đuôi uh. À. con những con cá con cá là tươi là bây giờ mình chuẩn bị mình ờ, cắt ké cắt ờ, ra nhỏ nhỏ nha mọi người mình cắt nhỏ nhỏ ra mình ăn ờ, xương nó giòn để tao quá ăn nó xương nó lớn anh dễ bị mắc cổ anh cái gọi ké cơm trắng này này nó quan trọng là cái nước lèo nha mọi người chứ còn mà bình thường cái ờ, ké này trộn không thì ờ, ăn nó cũng nhạt nhẽo lắm cái ờ, là cái đặc sản của nhân lý mình là ké này mà nước lèo phải ngon phải đậm đà hòa quyện cái món gỏi ké này à, làm nó rất là công phu rất là mệt cái nước lèo ấy đặc biệt là cái nước lèo ấy làm tí nữa mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người cách làm nước lèo nó như thế nào luôn Rồi. sau khi mình đã cắt xong ké bây giờ mình sẽ ờ, quan trọng là cái bước tá ờ, chanh nha mọi người là dòng loại ké ờ, chín mình vớt chanh xong là mình trộn đều lên nha mọi người cho nó đều chanh rồi trong ké để cho ké nó tái lại chứ mà nếu không vớt chanh thì để ké nó sống hoàn toàn trong phần trăm ăn rất là dễ đau bụng đây là đang trong giai đoạn tái chanh nha mọi người nhìn cá rất là hấp dẫn này bây giờ mình sẽ ờ, hướng dẫn chi tiết uh, mọi người làm cái ờ, nước lèo để ăn cái uh, cá này là như thế nào nha đậu phộng này là không thể thiếu trong cái món gọi cá này nha mọi người nó rất là quan trọng không không có cái đậu phộng này là cái gọi cá mình nó vô vị lắm bây giờ mình sẽ xây nhuyễn trực tiếp tới đây luôn mình nhuyễn nó ra luôn nha mọi người cái à, hành tây này là mình à, cắt mỏng ra để mình trộn vào à, cái ké này nha mọi người càng mỏng càng tốt nha cái hành tây này là mình phải trộn vào cá nhưng mà cho nên mình phải thái mỏng ra nó mới ngon nếu mà dày quá thì ăn nó sẽ bị hăng bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm cái ờ, nước lèo này nha trước tiên là phải cho dầu ăn này sau khoảng thời gian một phút ấy là dầu đã sôi chín rồi bây giờ mình sẽ cho cái uh, nguyên liệu là hành tỏi xả ớt mình đã băm nhuyễn sẵn rồi nha mọi người mình sẽ cho nó vào này đảo đều và phi thơm lên phi thơm nó lên để nó lên màu vàng nha vàng thơm với ngọn lửa nhỏ như thế này tầm 2 phút thì nó sẽ vàng đều mình đừng có để lửa lớn với nhau mọi người mình phải để lửa riêu riêu nó như thế này thì độ vàng thơm vừa đều và đẹp sau khoảng thời gian 2 phút là cái gia vị nó đã chín vàng ờ, đều nha rất là thơm thì mình sẽ cho cái nước đậu phộng mình vừa xay nhuyễn lúc nãy cho nó vào trực tiếp luôn nha rất là thơm mùi đậu phộng cái nước đậu phộng này thì mình sẽ cho cái nước tương nó cũng là một cái gia vị không thể thiếu nha mọi người có nước tương vào nữa thì nó sẽ rất là ngon mình sẽ cho vào thêm một ít hạt nêm hạt nêm bột ngọt và đường nha mọi người mình đã cho gia vị vào xong bây giờ trong thời gian mà mình đợi ờ, cái nước lèo thì nó sôi thì mình sẽ ờ, trộn cái uh, ờ, cá này nha mọi người cái cá này là đã được ngắm chanh và đã tái rồi bây giờ mình sẽ cho vào cái mâm này mình sẽ ờ, trộn với ờ, hành tây với lại cái ờ, bánh tráng mình đã xay nhuyễn và cho nó khô ráo con cá đi mình trộn cái gọi nó cuốn cái bánh tráng nó sẽ rất là ngon nếu mà mình không trộn cái bánh tráng này à, bánh tráng đã được xay nhuyễn này thì cái con cá nó sẽ bị ướt ướt bởi cái nước cốt chanh đó nó sẽ nhão con cá đi mình sẽ cho cái này vào nó sẽ nó ráo con cá hơn mình cuốn cái bánh tráng rất là ngon để cho hết cái bánh tráng này luôn mình sẽ trộn lên cho nó khô cái nha sau khi mình cho cái bánh tráng này vào cá bắt đầu khô ráo rồi mọi người thấy con cá nó bị ráo không ráo nó không có bị ướt bị nhẹp như vừa lúc nãy lúc mình chưa cho cái bánh tráng để xay nhuyễn vào nha rồi, sau đó mình sẽ uh, cho thêm hành tây này mình sẽ cho cái hành tây mình thái mỏng vừa lúc nãy vào mình trộn đều nó lên trộn đều đó còn nữa hả chưa xong Thank you. Những bánh tráng và mời mọi người ờ, cùng ăn cái ờ, món gỏi, thưởng thức cái món gỏi ờ, cái côn của mảnh đất nhân lý nha. Một cái nước lèo này, này ra nha. Bây giờ mình sẽ cuốn cái cái này, một ít rau sống, dưa leo và kèm một ít khế nữa nha. Khế. Khế hái ở vườn đi xin đấy khởi đi xin cây nhà lá vườn luôn cá nha à, cái hành tây này. cá này. đủ loại kèm theo một ít bánh ờ, trứng uh, nữa sẽ giòn giòn rất là ngon cùng ăn nha mọi người để tắm cái nước lèo này không thể nào chuyển trở được cùng chọn sấp nha rất là ngon